Có nhà riêng ạ Nhà riêng luôn Dạ Mét Cao to Mét Đẹp bạc. trai Dạ được ạ Giám đốc Dạ quá ngon luôn ạ Dạ quá ngon luôn ạ Quá ngon luôn rồi <laughs> dạ, Tuy em tính tình trẻ con nhưng đôi lúc thì em rất là ừ, tính cách rất là độc đoán với lại rất là cô ừ, cộc tính ừ, <laughs> tính cách của em thì em thì hay làm việc theo cảm tính và đôi khi thì uh, tại vì tại vì em là một người thiên về tâm lý nhiều hơn tức là em sẽ làm việc theo kiểu em cảm thấy ở ờ, mặc dù cái đó nó sai nhưng mà em cảm thấy nó đúng thì em vẫn cho là nó đúng mặc dù cứ dụ như anh nó nói ở ờ, cái đó nó sai nhưng mà em vẫn cho nó đúng thì em có thể chịu đựng được không ừ. <laughs> tại vì đó là tính cách của con gái rồi nên là em nghĩ anh có có thể hiểu rồi ngồi đi em trai mời nhà gái mời nhà trai giới thiệu về mình À, chào mọi người trong trường quay, chào hai MC và bạn chơi kế bên. À, em tên là Nguyễn Khoái Hùng, sinh năm 1993, 28 tuổi. À, mình tới từ Nghệ An, à, đã vào Đồng Nai à, sinh sống và làm việc được à, 10 năm. Hiện đang làm là thiết kế xây dựng. Ở Đồng dạ. Nai với ai? À, trước đây thì em ở cùng với chị gái, nhưng mà giờ à, em có nhà riêng ạ. Nhà riêng luôn? Dạ. rồi bây giờ thì Rồi ngồi đi em trai Mời nhà gái Mời nhà trai giới thiệu về mình à, Chào mọi người trong trường quay, chào hai MC và bạn chơi kế bên à, Em tên là Nguyễn Quái Hùng, sinh năm 1993, 28 tuổi à, Mình tới từ Nghệ An À, đã vào Đồng Nai à, sinh sống và làm việc được à, ờ, 10 năm. Hiện đang làm là thiết kế xây dựng. Ở Đồng dạ. Nai với ai? À, trước đây thì em ở cùng với chị gái nhưng mà giờ à, em có nhà riêng ạ. Nhà riêng luôn? Dạ. À, rồi bây giờ thì đến phần giới thiệu của nhà gái Dạ, ừ, xin chào à, chị Ngọc Lan, xin chào khán giả, xin chào anh Quân Linh và xin chào bạn bên kia. À, em tên là Xuân Mai, à, em 26 tuổi. Hiện tại thì em đang là nhân viên văn phòng. Thì em quê ở Đắk Nông nhưng mà em đã sinh sống và làm việc ở trong uh, Sài Gòn chắc cũng được gần 10 năm rồi. Ừ, hiện tại thì mình ở quận mấy? Dạ, em đang ở Bình Thạnh ạ. Điểm mạnh điểm yếu của Mai là gì Mai? em à, điểm mạnh của em thì có vẻ như là em là một người tính cách rất là trẻ con nên là thành ra mỗi mọi người xung quanh nghĩ gì thì em sẽ không quan tâm lắm còn điểm yếu thì có nghĩa là chắc cũng như vậy tại vì em không quan tâm đến cảm xúc của mọi người nên là thành ra nên là em cũng hơi kiểu ờ, dạ đúng rồi nên là em không có tinh ý lắm trong cái việc mà giao tiếp hay là nói chuyện với người khác dạ em hy vọng mà bạn ấy sẽ chịu đựng được ờ. em rồi còn điểm mạnh điểm yếu của nhà bên kia thì sao nè? À, điểm mạnh của em thì à, em có thể giao tiếp với mọi lứa tuổi vì là tính chất công việc của em thì độ tuổi từ 20 đến 80 thì mình đã gặp hết rồi nên là với mọi giới tính luôn á <laughs> thì giao tiếp mà khá tự tin nhưng hôm nay tài lên chương trình thì hơi rúng em à, biết nấu ăn vì là từ lập là khoảng 10 năm rồi nên là gần như là mình phải làm hết mọi việc trong gia đình á Hiện nay công ty của em đó là công ty riêng của em luôn hả? Dạ vâng ạ. Em uh, tháng 1 nay công ty mới bắt đầu hoạt động ạ. Ừ. Dạ. Công ty ai là giám đốc? Em ạ. Dạ. Rồi chúc mừng luôn chàng giám đốc luôn. <laughs> Em muốn hỏi bên em bên kia là bên đó có cần kế toán không ạ? à, Hiền đang cần một kế toán để làm uh, ờ, báo cáo thuế ạ. À, vậy em có thể apply không ạ? <laughs> Rồi, đất trời. <laughs> Dạ, hai cái người rồi tôi đang có một cái cảm giác là sinh ra là dành cho nhau hay sao á yeah. Dạ. Dạ. yeah. chào em chào chị ạ tại vì đây là một cô gái có một cái tính rất là trẻ con ừ. rất là thích nhõng nhẽo mà rất là thiếu cái sự quan tâm tới người khác thiếu cái sự tinh tế còn đây lại là một cái người làm một cái công việc mà phải chiều khách hàng là về là chiều cô này là dễ nè Ừ, đó là hợp hỗ, nhau lắm hỗ đó trợ cho nhau ha ừ bây giờ tình trường mình sao trước giờ ờ, em quen được ờ, ba mối tình đó một mối tình đầu tiên là hồi sinh viên quen được 2 năm còn sau đó là quen ờ, một năm đó một là để mình ở nhà để xây dựng nhà cửa hai là để tạo dựng công việc cho chắc chắn hơn thì hai năm nay gần như là ừ, chưa quen được ai để tiến tới ờ, được việc quen và hôn nhân ừ. rồi còn tình trường của mình sao cưng Thật dạ, ra dạ, em chưa có mối tình vắt vai luôn Chưa có luôn hả? Đúng rồi Dạ đúng rồi, em vẫn còn như một trang giấy trắng vậy đó <laughs> Như một trang giấy trắng Hay quá Để, dạ, để em chờ anh đó bên đó viết tên lên Đó vậy thôi còn gì bàn cãi nữa <laughs> Nhưng mà có điều có cái là chưa có quen ai hết thì Sẽ là bị thiếu kinh nghiệm yêu đương đó nha Mình dạy từ từ cũng được ạ à, Đó chào nhà gái dạ chào chú quên linh ạ à, vâng, chú con bà nhìn duyên quá dễ <laughs> thương quá nhưng mà sao lý do cũng dễ thương vậy mà chưa có người yêu nhỉ dạ em cũng thắc mắc vậy nhưng mà em không hiểu tại sao có ai chọc ghẹo gì không dạ cũng có nhưng mà đó là đồng nghiệp thôi ạ người cùng quan điểm phải người như thế nào tiêu chí ra sao mình nói thử xem dạ thật ra thì ờ, em chỉ cần một người mà có thể uh, có thể nghe em nói hàng ngày chiều em khi nào em nóng tính hay là nhõng nhẽo nhất là bạn ấy phải trưởng thành để có thể uh, cho em cái cảm giác là ở ờ, uh, bạn đó có chín chắn bạn đó đủ uh, lý trí để có thể uh, suy nghĩ cho em hoặc là suy nghĩ cho các mọi hoàn cảnh để có thể thông cảm cho em được hết giám đốc lo cho nguyên một công ty luôn Đấy không? <laughs> cái đó để em phải hỏi thêm mấy câu nữa ừ. có cần ngoại hình như thế nào không dạ em uh, hy vọng là bạn ấy cao thêm một xíu tại vì bản thân em là hơi lùn cao dạ, cao trên mét cao to đẹp trai dạ được ạ giám đốc dạ quá ngon luôn á dạ quá ngon luôn á quá ngon luôn <laughs> rồi Ai, còn tiêu chí của hùng sao hùng em sống bằng chữ hiệu thôi bàn đối xử về người lớn tuổi nó tốt là được vậy thôi hả dạ còn là việc nhà thì em làm được nên là bạn cũng cần phải làm nhiều quá bạn mới kỳ dễ thương đó em gái đi chung với ai cưng dạ em đi chung với bạn thân của em ạ con chào chú Quỳnh Linh ạ, à. chào chị Ngọc Lan ạ. À. em. em tên là Trang, em là bạn thân từ cấp 3 của Mai. Bạn em thì tính tình cũng hơi trẻ con và anh thì cũng có thể là bù đắp lại được cho bạn em, có thể chia sẻ được cho bạn em. Bạn em có thích con trai không? Dạ có Có sao tới giờ không thấy ai chứ nhỉ? Dạ em cũng là mai rồi á Chứ nhưng mà tại vì có vẻ là chưa hợp với bạn em á Dạ mong là hôm nay thì hai bạn sẽ cho nhau một cơ hội Để có thể à, sau này sẽ về chung một nhà Rồi cảm ơn nhà cảm gái ơn em. Hùng đi với ai? Dạ, tại à, tình hình dịch bệnh thì à, ba mẹ em đang ở ngoài quê Mà bạn bè thì hôm nay đi làm bận quá nên là Rồi, thôi được rồi ai lên được Yên tâm, cứ, cứ mở rào hai bên trò chuyện đi dạ. Rồi sau đó chúng ta sẽ à, tính tiếp nha Dạ vâng Mở rào đi chứ bên đây bà mối bà cũng nôn lắm Mở rào Chào anh chào em thì à, hôm nay thì tới với chương trình gấp của anh nên là ờ, anh chưa chuẩn bị được món quà à. mang tới được cho em dạ, không sao anh nhưng có thể bù đắp cho em được <laughs> nhưng mà, <laughs> nhưng mà món quà, thì anh. Ờ, cả ngôi nhà hạnh phúc thì anh để chờ sẵn ở dạ, nhà rồi ok tặng anh tại vì okay. em không nghĩ là làm giám đốc nhưng mà vô tình thì em lại anh có thể khui à, cái này Để rồi cảm ơn em anh sẽ mua đâu cho em sau mình mở quà ra xem bạn gái tặng mình cái gì một uh, à, con sổ phù hợp với công việc của anh em muốn hỏi trước tại vì à, <laughs> tức là em muốn hỏi anh là tại vì em á là một con người rất là tại, rất là trẻ con nên mà anh nếu mà anh chịu được cái tính cách đó của em thì rất là ok nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ là tuy em tính tình trẻ con nhưng đôi lúc thì em rất là Ừ, tính cách rất là độc đoán với lại rất là cô ừ, cộc tính thì anh có thể chịu được được không thêm một cái nữa đó là <laughs> tính cách của em thì em thì hay làm việc theo cảm tính và đôi khi thì ờ, tại vì tại vì em là một người thiên về tâm lý nhiều hơn tức là em sẽ làm việc theo kiểu em cảm thấy ở ờ, mặc dù cái đó nó sai nhưng mà em cảm thấy nó đúng thì em vẫn cho là nó đúng mặc dù cứ dụ như anh nó nói ở ờ, cái đó nó sai nhưng mà em vẫn cho nó đúng thì anh có thể chịu được được không ừ. <laughs> tại vì đó là tính cách của con gái rồi nên là em nghĩ anh có có thể hiểu nói chung là anh ờ, dẫn xây dựng nên là hơi cứng rắn nhưng mà đến mà khi mà anh đã đua là anh đua nháy luôn á <laughs> là anh chọc nhiều lúc anh có thể chọc được cho em khóc rồi anh quay lại anh dỗ nhưng mà em độc đoán á nếu mà em quyết đoán là điều tốt nhưng mà độc đoán là theo kiểu là người ta góp ý thì em cũng không nghe sai em vẫn làm thì cái đó anh thấy nên sửa nhưng mà sửa sao thì là anh có giải thích cho em sửa không hay là anh kêu là sai rồi phải sửa hay là anh à, phải giải thích ra cho em tất nhiên là anh sẽ phân tích được cho à. em ờ. nhưng mà quan trọng là em có nghe hay không hay là em giữ cái thế thì anh phải làm sao để cho em nghe chứ <laughs> thôi cái này thì cũng phải cần thời gian để tìm hiểu à. nếu mà quen em thì anh sẽ ít thời gian để lên sài gòn ờ, em, <laughs> em xuống được em, xuống, em, được. em xuống đến giờ nào anh cũng tiếp em được vì là gần như là anh làm việc tại nhà Em nấu ăn giỏi Dạ em chỉ nấu được những cái món tối thiểu để tồn tại thôi Thì anh cũng muốn ờ, sẽ có một ngày hai người gọi là thử đo với nhau cái Anh dạ, okay. thì anh vẫn tự tin vào khả năng nấu ăn của anh Thì thử cái coi ai nấu ngon hơn Không em sẽ không làm anh thất vọng Em đang có định hướng là ở đây, ở Sài Gòn Thì chứ anh lỡ, Thế mà anh ở lỡ Đồng Nai xây nhà ở Đồng Nai rồi là anh có nhà có nhà có xe có đầy đủ hết anh chuẩn bị à? chỉ thiếu mỗi cô dâu dạ, thôi chỉ thiếu mỗi cô dâu thôi em về <laughs> nhưng mà quan trọng là anh ờ, phải làm sao đó cho em muốn về đó không vì là anh suy nghĩ là bố mẹ bên nào thì cũng như nhau thôi có thể mình ở chung với ở nhà đó nhà đó em về thì cũng là của của em thôi thì như ở, ở chung với bố mẹ anh thì cũng giống như ở, ở chung với bố mẹ em ừ yeah. Dạ, nên là đối với anh thì bố mẹ anh sẽ có thời những lúc thì sẽ vào ở chung nhưng mà gần như là sẽ về quê chị thấy tương lai của em là hơi ờ, cực khổ rồi đó dạ yeah. thật ra anh thấy ờ, cô gái bên kia nói vậy thôi chứ nếu mà đã để cho cô ấy yêu mình rồi đó thì cô ấy rất là chung thủy dạ. Yeah. em trai lại đứng nắm tay em gái ha là là anh hai tay nắm ừ. hai tay đó nhìn vào mắt nhau à, anh vẫn muốn là hai người cho nhau một cơ hội để tìm hiểu thêm thì còn lại chuyện mà hôn nhân thì mình sẽ cố gắng chứ không chuyện này cũng không ai là hứa trước được công ty thì có một người bảo có thuế nhá đỡ vì đi thế ngoài sao, sao, sao anh không nghĩ em có thể làm sếp nhỉ? vợ sếp nhỉ <laughs> anh có thể làm nhân viên của anh nhỉ <laughs> có dịp mà mời em à, xuống Đông Nai chơi thì anh sẽ hát tặng riêng cho em anh có có yêu cầu là anh phải lên chở em xuống thì tùy em lúc đó thì tùy vào thời gian của hai người tự sắp xếp à, không mình đàn ông thời gian đầu mình phải chăm đi xuống sài gòn mình thăm ta em ơi bây giờ bạn gái sẽ đàn cho em nghe một bài nào đó để mình cảm nhận nhiều hơn về cô gái này tôi thấy chưa đàn mà chàng trai bên kia nhìn coi bộ đấm đuối dữ lắm á dạ thật ra em thấy đàn cái này thì mọi người con gái đàn đều đẹp hết chị Hãy suy nghĩ thật kỹ nhá. Nếu thấy đúng tim mình gọi là đập theo tiếng đập của người đối diện thì bấm ngay một hai bạn bấm mà chưa kịp đếm luôn rồi em em em không biết là Đấy. Mình xin lỗi như thế chúng ta thấy được rằng là bắt đầu có tình cảm nó xuất phát từ trái tim của hai con người đang đứng ở đây hãy nắm tay nhau chúng ta bắt đầu hẹn hò chính thức với nhau Yeah.